thảnh thơ từ thiên đình bài số năm mươi chín về của ta Giáng lúc 0 giờ 18 phút ngày 15 tháng 5 năm 2000 22 Con ơi sắp tới Ngày về của ta Sẽ được ân đến từ trên thiên đình khi mà đất nước dân việt hai miền cần sự trợ giúp của các thần lên thì đó là lúc ta đã xuất hiện trên khắp vùng miền Việt Nam đất nước mà trời ban phúc chọn nơi thánh địa con ơi nước Việt là rồng châu Á địa danh địa thế như hòn ngọc quý nên phải trải qua bao năm tàn khốc của cuộc chiến tranh vết thương chính mình trở thành tiềm thức nhức nhối đau thương chiều dài lịch sử giặc từ phương Bắc Các nước láng giềng Châu Âu, Mỹ, Pháp Đều muốn chiếm dần Mảnh đất Việt Nam cho nên người Nam phải chịu cảnh khổ tha phương phiêu bạt trên khắp toàn cầu giờ đây sắp tới đến ngày đường tố Thì ta trở về Đổ cho những người Có tâm hưng thiện Xây dựng đất nước Giàu đẹp hơn xưa vời ta sẽ đổ cho những người hiền có tâm có đức bồi đắp bản thân xây dựng con người trở nên thanh thiện đó là trách nhiệm của ta từ ngày khỉ mà chiến tranh nạn đói nạn tay xảy ra cùng lúc thì ta sẽ xuống cùng với Phật Vương Phước băng đổ người đó cùng lời nguyện của ta hôm nay cho người thế gian biết được cơ sở mà ráng lo tu tâm hướng thiện để được ta điển cho thân xác phạm của được nắng tay của thời sắp tới con ơi ngày mới sẽ được mở ra khi mà di lạc quân tương của người đi khắp thế gian đổ cho người chồng thì tất người hiền đều được cứu vớt con nào làm ác trộm cướp chạm manh giết người cướp của tà dâm tà đạo đều phải gánh chịu tàn tật đau thương cảnh tỉnh của ta hôm nay rõ ràng như một ấn lệnh của trời ban ra cho nên dân ta từ nam chí bắc hay truyền lời dạy cùng ấn lệnh này để được cứu vớt. con nào thật tiếng con nào thật tiếng vào hiền năng phật thì không thoát được màn đêm đang tới che lấp bầu trời để thời quẹt đời gian tham kẻ ác xua tan bảo tàng để cho ngày mai sáng tươi trở lại đón các con hiền vào miền đất thánh quán vương nước việt gửi tới các con lời chào thuận ấy chào